Em Em cho anh quay lại được không Anh đã biết lỗi của mình rồi Tình yêu Đâu phải là cái chợ đâu anh Thích thì đến không thích thì đi <laughs> Anh ảo tưởng sức mạnh quá đấy Ai cũng có lúc sai lầm Hãy cho anh cơ hội để sửa chữa Những tổn thương của em ai sửa Thanh xuân của em ai chữa Giờ anh sẽ bù đắp cho em gấp 5 gấp 10 khi trước Xin hãy cho anh quay lại đi Anh có quả lưỡi tuyệt vời đấy Đúng là không xương muôn đường lắt léo Nói như đổ mặt vào tai <laughs> Nghe cũng sướng thật đấy Em quá khen Nhưng dẹp mẹ đi Lúc anh đá đít tôi anh nào đâu thương tiếc <laughs> Tôi khóc xưng hết hai quả đèn pha Mà anh đâu có nói hoài gì Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương chứ không phải để các anh làm tổn thương